Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cút cùng giờ bếp. Hôm nay Nguyên Cút sẽ giới thiệu với cả nhà món ăn trắng miệng lít thơm ngon bổ dưỡng và béo béo đó là món chè hạnh nha đam xoài nha các bạn rất đẹp mắt và thơm và ngon và béo luôn nha bạn nào mà hảo ngọt thì còn không mau vào đây nữa rồi chúng ta sẽ bắt đầu chế biến nha các bạn ơi rồi nguyên liệu chúng ta có như sau nha các bạn nha chúng ta sẽ có sòi các bạn nha sòi cá các bạn đó trái là mới chín đó rồi 100 gram rồi và chúng ta sẽ có 100 ml nước các bạn nha và 5 5 gram bột mà nó câu các bạn đó con giòn hay dẻo được các bạn nha và chúng ta sẽ có được là 50 gram các bạn nha rồi tương tự cũng vậy nha nhà đam sẽ có 100 gram nha với bộ nước bạn nha và 100 ml nước rồi cũng tương tự các bạn nha mình sẽ có 5g bột bờ rau câu và 50g đường các bạn nha mà là ngọt thì có thể tăng đường lên các bạn nha rồi chúng ta sẽ trộn đường và vỏ câu lại các bạn nha mình ở đây mình sử dụng một câu dẻo các bạn cho nó thơm ngon còn bạn nào muốn cứng á, thì dùng một câu giòn nha câu giòn mình chỉ cần ngâm nước trước thôi rồi tương tự à, cái à, bộ rau câu của nấu cho nha đam cũng vậy các bạn nha cũng trộn chung hết rồi sau đó mình sẽ à, lấy nha đam các bạn mình mình cái nha đam này mình mình ngâm tươi á các bạn lấy về các bạn cắt bỏ vỏ sau đó mình ngâm muối bạn nó mình đang ngâm trong muối đó trong khoảng 15 2 phút mình sẽ trộn nha đam qua nước sôi có tí xíu giấm các bạn đó, sau đó mình sẽ lấy nha đam sau khi mà trần nước sôi mình sẽ xay cái nhiệt bạn nha tương tự thì cái phần mà xài cũng vậy mình cũng sẽ xay xài chung với cái nước luôn đó. mình sẽ xay cho nó nhuyễn rồi sau đó mình sẽ nấu chung với cái ờ, bộ đậu câu các bạn nó sẽ thành cái hạnh rất là ngon và dẻo của bạn nha đó. thì cái linh lượng đậu câu này mình sẽ cho ít hơn định lượng trong cái sử dụng một phân nửa các bạn thì bụng con nó mới dẻo và dai các bạn nha các bạn lưu ý rồi nước sôi thì mình lấy cái giá ờ, đa mình đã ngâm muối nãy giờ các bạn bây giờ mình trộn cho nó sôi các bạn hay cho xíu giấm nha cho nó khử mùi tàn luôn cái mùi của nhựa các bạn đó sẽ à, sau đó các bạn nhớ nha mình à, vớt ra mình chừng và mình à, trụng nước, nước lạnh để mình nha để sốc nhiệt các bạn đó, sau nước lạnh xong các bạn hãy ngâm và nước đường á để nước đường nó hấp thu vào trong cái da đam thì ăn sẽ rất ngon các bạn nha và cũng sẽ bớt cái mùi tầm mùi nhựa được các bạn ăn rất ngon các bạn nha Đó. rồi mình sẽ lấy cái phần nhân nha đam ra đó phần uh, à, xoài mình đã xây xong các bạn ha 200 gram xoài và đây mình sẽ làm tiếp là 100 gram nhân nha đam cùng 100 lít nước các bạn nha đó mình sẽ làm thạch nha đam đó thì có nhiều bạn sẽ hỏi mình là sao mình không lấy cái cái nha đam à, này cắt nhỏ mình ăn luôn thì mình nói lên thạch này mình xây xong mình lấy nước á mình sẽ có cái bộ rau câu á kèm với đường nó sẽ ngon hơn các bạn nha nếu mình ăn không á thì nó sẽ không có độ dai độ sực sực ra độ giòn nên mình làm cái này nó sẽ vừa có cái độ dai sực của gần giòn của cái à, hạnh da đam mà lên mình, mình cắt á, nó sẽ đẹp hơn các bạn đều hơn đó màu sẽ đẹp nữa rồi sau khi xây xong hỗn hợp nha đam và hỗn hợp xoài bắt đầu mình sẽ nấu ra câu các bạn nha nấu thạch các bạn đó mình sẽ đổ hỗn hợp nha đam vào các bạn nha mình sẽ nấu sôi lên bắt đầu mình cho cái hỗn hợp ờ, nó câu với đường nãy mình trộn chung á đó, mình nấu cho nó đông lại là mình đổ khuôn các bạn nha sau đó mình lạnh sau đó khi mà khuôn đông lại thì mình sẽ lấy ra mình cắt thành từng miếng mình làm thành các bạn nha đó, nó đơn giản thôi thạch xong rồi bắt đầu mình sẽ nấu nước nước uh, sữa dừa các bạn rất thơm và béo luôn các bạn nha đó, rất ngon luôn á đó. mình để nước sôi lên rồi sau khi nước đã sôi bắt đầu mình sẽ chuẩn bị cho cái bột đậu câu vào các bạn nha đậu câu nó trộn với đường rồi đó. đó thì hỗn hợp này nó sẽ sệt lại và đông lại ăn nước dẻo và dai giòn các bạn ừ. sau đó thì mình chỉ cần lấy hỗn hợp trên mình đổ vào các khuôn các bạn nha thì các bạn có dùng khuôn sắt nhôm hoặc là tốt nhất là dùng khuôn nhựa các bạn nhựa mà chống nhiệt á à, nhựa giống kiểu lóc lóc á à, mình đổ vào luôn à, sẽ giữ à, an toàn về sức khỏe cho các bạn nha à. rồi tương tự thì mình sẽ đổ tiếp cái phần à, nấu cái phần mà hỗn hợp xoài các bạn nha xin tố xoài lên đó sau đó mình trộn với bột rau câu để làm thịt xoài các bạn nha nó màu rất là đẹp nha để sôi lên giờ mình sẽ cho bột rau câu vào nó với đường vào giống như cái nha đam các bạn nha tương tự vậy thôi sau đó thì mình sẽ cho vào khuôn luôn và để lạnh hơi để lạnh xong mình sẽ cắt làm thành các bạn nha về cái phần nước ờ, để nước mà ăn kèm với trẻ các bạn mình sẽ có sữa tươi các bạn nha là 200ml đó và 200ml nước cốt dừa các bạn nha và chúng ta sẽ có là 100g đường các bạn nha đó. thì bạn ngọt muốn hơn thì các bạn hãy cho thêm 100g đường nữa là 200 nó sẽ ngọt hơn các bạn nha nhưng mà hãy nghĩ mình nghĩ 100g đường là ok các bạn rồi mình sẽ cho hỗn hợp và sữa tươi cộng với nước cốt dừa mà mình nấu chung và mình cho thêm đường vào là nấu lên là xong rồi nha các bạn lưu ý đừng để nó sôi các bạn sẽ bị tách lớp cái phần dừa nên các bạn hãy dừa mới ở tầm 70 80 độ đổ lại là sôi sôi mới vừa sôi gần tới thì mình tắt bếp đi các bạn nha à, hồi vậy rất là ngon sẽ kết hợp giữa độ béo của dừa và cái độ béo của sữa rất là ngon các bạn thì dừa đó là độ béo của thực vật còn sữa độ béo của động vật hai kết hợp nhau rất là ngon luôn đó. rồi sau khi hạch đã đông xong bắt đầu mình sẽ dùng dao mình à, cắt thêm bốn bốn bốn góc các bạn để mình nảy cái à, hạch ra các bạn nha đó sau khi nảy ra thì các bạn cắt thành từng khúc khúc nhỏ thôi để mình làm cái hạch nó rất là ngon và đẹp luôn các bạn nha đó. còn cái thước thì các bạn hãy tùy muốn nhỏ muốn lớn thì tùy các bạn nha như vừa ok nhất các bạn ơi tương tự cái phần thạch xoài mình cũng sẽ như vậy các bạn nha mình à, sẽ lấy cái thạch ra rồi sau đó mình sẽ đưa ra các hàng từng khúc nhỏ các bạn nha Đó. rồi nguyên liệu đã đầy đủ các bạn ơi bây giờ mình chỉ việc lên món trang trí rồi và <laughs> thưởng thức hoa cả nhà nha rồi cho nguyên liệu như thạch xoài thạch nha đam vào với nước cốt dừa đó trang trí thêm một chút dừa tươi ở trên nữa rồi ơi ăn rất ngon các bạn nha tuyệt vời luôn các bạn ơi Thấy quá đẹp, quá thơm, quá ngon luôn cả nhà nha Đó, Từng muỗng nước dừa thơm thơm béo béo Kết hợp giữa sữa tươi và nước cốt dừa Quá tuyệt vời luôn Và đây là thành quả này cả nhà ơi Trời ơi, quá ngon luôn cả nhà ơi Sau một bữa ăn tiệc tùng với các món nướng món xào món chiên đó thì cảm giác mình đang ngán rồi phải không kết thúc bằng món ăn bằng một món trắng miệng với nước sữa tươi nước cốt dừa béo béo thơm thơm cùng thạch xoài ngọt liệm thạch giá đám sực sực trời ơi quá tuyệt vời cho một món tráng miệng kết thúc bữa ăn các bạn nha đó, với các bước đơn giản thì chúng ta đã có món chè hạnh giá đám xoài cực kỳ ngon và bổ dưỡng nha cả nhà ơi rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nha đó nếu thấy hay thì cho Nguyên cứ một like một đăng ký một xe nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye